Bóng đá nữ Việt Nam, hành trình kỳ diệu đến World Cup 2023, Hình đang trẻ hóa cùng sự đầu tư chuyên nghiệp và sâu sắc, bóng đá nữ Việt Nam được kỳ vọng đủ đẳng cấp để bước ra đấu trường lớn. Hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển, trải qua nhiều thế hệ cầu thủ, bóng đá nữ Việt Nam đã tạo nên kỳ tích lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi World Cup. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từng hai lần lỡ hẹn với World Cup ở vòng loại World Cup 2015 khu vực châu Á Tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại cay đắng trước Thái Lan trong trận play-off diễn ra ngay trên sân nhà thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đến lần tranh suất dự World Cup 2019, các cô gái Việt Nam tiếp tục là ứng viên hàng đầu cho tấm vé cuối cùng sau 4 đội hàng đầu khu vực, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Úc. Tuy nhiên, những bất cập trong điều lệ thi đấu cũng như kết quả bốc thăm khiến Việt Nam không được quyền tham dự các trận đấu play-off lần thứ hai lỡ hẹn ở sân chơi này. Tại giải bóng đá nữ vô địch châu Á ASEAN Cup 2022, Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục thể hiện quyết tâm cao độ, ý chí kiên cường để hiện thực hóa tham vọng đoạt vé dự World Cup 2023, dễ dàng vượt qua vòng đấu loại. Đội tuyển có sự chuẩn bị kỹ lưỡng bằng những màn cọ sát chất lượng cao trong chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha nhưng không may bị dịch Covid-19 hành hạ. Nỗ lực vượt khó, tuyển nữ Việt Nam với đội hình chấp vá, sức mẻ, đã thi đấu ấn tượng và lọt vào vòng tứ kết Vikika ASEAN Cup 2022, thất bại trước tuyển nữ Trung Quốc, sau này là nhà vô địch giải đấu thay trò huấn luyện viên Mai Đức Chung phải đấu play-off để tranh một suất chính thức tham dự World Cup 2023. Trong lần tái đấu đội bóng nhiều duyên nợ Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện vị thế đương kim vô địch Đông Nam Á, hoàn toàn lấn lướt và dễ dàng đánh bại đối thủ. Đến trận play-off thứ hai hôm 6-2, đội tuyển đã đi vào lịch sử sau chiến thắng thuyết phục trước tuyển nữ Đài Loan Trung Quốc Thành tích thi đấu ấn tượng của tuyển nữ Việt Nam khiến làng túc cầu không phục. Hình ảnh ăn mừng đầy xúc cảm của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tràn ngập các kênh truyền thông thể thao quốc tế cũng như trong nước cùng nhiều lời ngợi khen. Họ đã vượt qua thử thách về cả thể trạng vì dịch bệnh lẫn tinh thần do phải đón Tết xa nhà nhưng vẫn mang vinh quang về cho bóng đá nước nhà. Người hâm mộ giờ đây không chỉ quan tâm nhiều hơn đến bóng đá nữ mà còn tin tưởng các nữ tuyển thủ quả cảm sẽ tiếp tục tạo bất ngờ ở World Cup 2023 diễn ra tại Úc và New Zealand. Có thể huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ không thể sát cánh cùng tuyển nữ Việt Nam tại World Cup sắp tới nhưng sự nhiệt huyết, ý chí thi đấu kiên cường đã được ông thầy 72 tuổi nung nấu, xây dựng vững chắc trong tâm trí của mỗi học trò. Với đội hình đang trẻ hóa cùng sự đầu tư chuyên nghiệp và sâu sắc, bóng đá nữ Việt Nam được kỳ vọng đủ đẳng cấp để bước ra đấu trường lớn, tranh tài với những cường quốc bóng đá thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy đăng ký kênh để có tin tức mới nhất. Xin cảm ơn.